Xin cảm ơn bạn hôm nay bạn đó lên làm từ mắm tôm từ mắm tôm từ mắm tôm cảm ơn cá gà xin chào tất cả các bạn hôm nay là đến ờ, với vlog của nơ qua hờ ờ, vlog mình là huy anh là huy còn mày anh là huy còn mày là bình là bình tôi là huy là huy là bình là bình nói lại nhé tôi là huy tôi là huy tôi là bình tôi là bình anh nói huy thì em phải nói bình nhé xin chào tất cả các bạn tôi là huy tôi là huy <laughs> tôi là tôi là bình tôi là bình nhớ chưa anh bảo anh là huy thì em phải bảo em là bình nhớ chưa xin chào tất cả các bạn tôi là huy em phải nói là tôi là bình nói lại xin chào tất cả các bạn nói nhìn vào kia xin chào tất cả các bạn tôi là huy tôi là bình tôi mới là huy nó mới là bình hôm nay là tôi sẽ mang đến cho các bạn clip đó là em tôi hôm nay là ngẫu hứng lên tôi đang ờ, chơi máy máy tính này thì em tôi có lên bảo tôi là nướng mực cho em làm gì nướng mực để làm gì tôi đang chơi điện tử thì nó lên nó mang con mực sang bảo anh nướng cho em à, tôi mới hỏi nó là em có ăn không nó bảo em không thế thì nướng làm gì nướng bảo là để chấm mắm tôm thế chấm mắm tôm để làm gì nó bảo là em vâng, nó bảo là à, chấm mắm tôm để làm clip làm clip còn bây giờ là tôi sẽ theo nguyện vọng của em tôi luôn cũng thử ăn cái món này chưa bao giờ mình chấm tương ớt rồi chưa bao giờ chấm mực chấm mắm tô bao giờ mực thì nướng rồi bây giờ là hai anh em mình sẽ bóc nhá cả mực luôn mắm tôm vẫn cái chai mắm tôm lần trước tôi vẫn dùng vẫn mắm tôm uh, ngọc lâm bây giờ tôi sẽ ăn ờ, miếng đầu tiên cho dù từ nãy đến giờ tôi đã ăn mấy miếng rồi nhưng bây giờ là bắt đầu clip thì tôi ăn miếng đầu tiên quay là miếng đầu tiên đi nhá ờ, bây giờ cảm nhận vị thực này bây giờ tôi bắt đầu cảm nhận này gì dai quá Phải dài lắm Ngon Đang mùa đông, ăn mùa đông rất, rất là lạnh Ăn đồ nướng là rất nhiều ngon Nói tôi thề các bạn không Ăn Ăn cái này ngon hơn là chấm đấy Ngon hơn chấm nữa Bình ăn thấy thế nào? món nào tôi bây giờ chính thức tôi liệt kê vào danh sách đặc đặc sản đặc sản miền Bắc rồi tí nữa tôi sẽ viết hẳn cái cáp tiêu đề của video này là đặc sản miền Bắc gạch ngang ship à, gạch gạch dưới mực chấm mắm tôm tôi thề các bạn riêng cái món này tôi ăn năm con được rất ngon <laughs> ôi ăn đi em thế ăn đi em ăn đi à quên mắm tôm chưa bắt tay giờ bắt quả tay mắm đây tranh đi bây giờ tôi sẽ bắt chanh này ôi thôi thôi thôi thôi thôi đây có một đĩa bạn mày rất nhiều bạn nặng mày rất nhiều quá bây giờ nó được mắm tôm ra bây giờ nó không ăn nữa tôi làm clip rồi tôi phải ăn hết ạ vừa hai anh em ăn hết à bỏ qua hàng quá các bạn ăn nó cũng khổ không sướng lắm giờ mình ăn nó không sướng lắm khổ phết Ngay mỏ mồm quá nhai cái gì đó mà nhai nhiều lần căng lên não thế này như thế ăn những cái đầu tiên thì rất nhiều đúng không nhưng mà về sau ấy khi mà quay hàng mình nó mỏi đấy mà nó mỏi rồi thì không muốn ăn nữa nó quá mỏi mỏi không ngon nhưng mà nó mỏi mình ăn nhiều nó mỏi nó hết cả mồm rồi các bạn hiểu không ăn một cái gì đó nên mãi không biết được nó mỏi mồm nó mỏi thế nào đấy khi mỏi rồi mà buồn quá các bạn Rất là buồn. Đây, muốn nhà ra Mà mua lắm rồi Mình đến các tôi ở nhà đến hai phút đó Nếu mà vị trí đúng nha Thứ hai là nháy một và năm năm được khoảng bốn bốn giây một giây rưỡi một giây rưỡi một giây rưỡi một lần càng hai sáu mươi cái là hơi đồng phút rồi hết rồi đây tôi sang chảy lắm Bây giờ tôi chám miệng bằng bó hút à. Các bạn biết Mỗi lần làm clip thế này là phải đầu tư ra Việc ăn nè không ăn nè Thì còn đồ chám miệng này không rồi lại phải dọn nè Không đơn giản đâu Làm clip không đơn giản Đã thế lại còn phải nói đấy chứ Vừa ăn vừa nói Các cụ à, như thế không tốt Chứ làm clip phải càng ăn lại càng phải nói nhưng mà không liên quan nhé cái bò hút hộp này à, không về thế rồi thật vừa nãy à, ăn mực chấm mắm tôm mà có một lon bóng bên cạnh quá rồi không có gì bằng ông nào thích uống bia thì thay lon bóng thành lon bia quá rồi luôn giờ tái tôi không biết uống bia mà không biết uống ấy nhưng mà không biết uống tử quán 421 423 Minh Khai chuyên lẩu vịt lẩu gà chuyên gà gà, vịt gà, thua gái gà. thôi vâng à, cao nhỉ ai liên hoan vào nhỉ thôi cứ đến đây đi đến đây tôi làm cho một số thoại không vâng. tôi em à, nhà hàng chỉ có hai thành viên thôi mẹ tôi và tôi mẹ tôi quản lý tôi kiêm tất cả các nhiệm vụ là à, à, mẹ tôi kiêm hai nhiệm vụ là quản lý và chủ quá tôi thì nhân viên kiêm đầu bếp thì gà thì vịt xào táo làm đồ mang cho khách phục vụ luôn thế là hàng gì Clip của tôi đến đây là hết rồi. Xin các bạn ờ, dành ờ, cho tôi 5 ờ, giây Yeah.